đó, mọi người mua sẽ an tâm hơn nha mọi người hello chào mừng mọi người đến với TBL Vlog và hôm nay trong cái chuỗi ờ, series mua hàng online và review sản phẩm thì ờ, tôi sẽ gửi đến cho mọi người một sản phẩm này không phải nha mọi người cái này là hôm nay là mình sẽ thay và hôm nay mình sẽ à, thay áo cho cái con à, Oppo Find X2 Pro nha mọi người à, mua ở trên Lazada nha mọi người giá tiền là 119k 900 đồng à. và bây giờ mình sẽ à, mở hộp ra và thay thử cho mọi người xem nha Ok chắc cái chiều này đây hết rồi không có gì nữa hết <laughs> rồi một cái túi này cái này nó có ờ, giống như hai miếng hai lớp một miếng bằng mũ cứng và nó lót thêm ờ, mũ mềm nữa mọi người trong đây nó có để chữ là chữ là là là pha x2 pro luôn mọi người đây chắc chữ nó màu đen mà mấy ảnh chắc cũng không có thu hết được quá pha x2 pro à. đây ngoài sau lưng này nó cũng có để chữ pha x2 pro nè pha x2 pro luôn thấy nó ờ, hình chụp thì giống trên mạng đó bây giờ mình sẽ gắn cho thử nha mọi người ok mình sẽ lột ra cái áo cũ là mình lột ra cái này à, nó chống sốc nha mọi người nó có một cái lớp ờ, mỏng mũ mềm mình sẽ gắn vô thay áo cho em nó những cái miếng ờ, mũ ờ, mềm nè mọi người bảo vệ mặt kính luôn nó nhô lên nè bảo vệ mặt kính nè nhô lên thì à, mình sẽ à, để theo cái chiều ấp xuống thử coi nó có nhô lên khỏi mặt à, kính không nha mọi người nó có cái độ hở ở trên nha mọi người đó độ hở ở dưới chứ nó mới bảo vệ được cái mặt kính thì cái này á mọi người nó rất là ôm rất là khít cái điện thoại luôn mọi người thì ờ, ở ngoài đây thì nó làm bằng mũ cứng nè nhưng mà ở trong đó nó có một lớp um, cao su mềm á cái này cũng cao su mềm là mọi người cái này nó có một cái miếng để mình cầm điện thoại nữa mọi người đó miếng để mình cầm điện thoại giống vậy nè mình cầm mình quay vậy nè cũng tiện chứ bộ đây nè cầm mình tự quay phim mình cầm vậy luôn nó có cái ờ, nhẫn rất là tiện luôn còn không thì mình để xuống dưới mình để vậy nè để mình xem uh, phim xem đồ vậy thì cũng được hoặc là mình để vậy thử coi tại vì thì nó nghiêng quá ừ cũng gì cũng được luôn nè mà không cần đụng tới cái điện thoại nữa nói chung là sản phẩm này à, giống như trên mạng nha mọi người hình dáng và giống trên mạng nhưng mà à, ở trên mạng thì mình nghĩ cái này bằng à, kim loại nhưng mà không phải cái này bằng mũ cứng còn cái này là bằng mũ mềm nó lót một lớp ở trong nó có cái độ có cái độ rơ trong đó lớp cao su mềm này nó có tác dụng là giảm sóc đó mọi người còn cái này thì nó nâng lên cao so với ờ, camera này đó là nó sẽ bảo vệ camera khi mà rớt xuống đất thì nó sẽ bảo vệ camera ở một mức mức độ nào đó đó nó có cái độ g lên cái này nó vẫn g lên giống như cái mặt trước kính này vẫn có cái độ g lên thì uh, sản phẩm này ok nha mọi người rồi bây giờ mình sẽ uh, tiếp tục uh, tới cái sản phẩm uh, thứ hai nha mọi người mình sẽ uh, đập hộp và review thử xem nó có đúng như trên mạng hay không nha giá tiền có 55.000 ờ, nè bao ship luôn nha đây đây là cái cục để ờ, gắn lên cái ờ, tripod đó mọi người để mình ờ, gắn ờ, máy ảnh hoặc là mình gắn ờ, đèn gì đó là mình có thể mình xoay xoay theo cái chiều gọi là 360 độ Ở cái này bằng kim loại mọi người ơi cái này rỉ nhưng mà bằng kim loại bằng kim loại rất là chắc chắn luôn mọi người Ok mình đã gỡ cái miếng này ra nha mọi người Mình mở ra thì mình thấy nó không phải là bằng sắt nha mọi người cái miếng này là bằng à, mẫu bằng mẫu nên giá nó rẻ còn cái à, đế dưới đây với lại cái này là giống như bằng kim loại mình sẽ lấy 500 mình thử coi nó bằng cái gì nha nó không hít mọi người nó không hít thì có thể nó là bằng à, gan hay là bằng à, nhôm gì đó nói chung nó không có hít nè à, 500 nó sắc là nó hít còn cái này không phải sắc nha mọi người này không phải bằng sắt cho nên 500 nó không hit đó cái cục này thì uh, cục này bằng sắt mọi người cục này thì 500 nó hit nè đó rồi bây giờ mình sẽ uh, kiểm tra cái công dụng của cái uh, này nha mọi người thì mình sẽ uh, bỏ vào đây đây bỏ vào đây và mình gắn cái này vào ok mình dán theo cái chiều của nó nha mọi người đây này mình xoay xoay xoay vậy nó sẽ vô đó rồi mình sẽ lấy cái này mình dán lại mình ờ, gắn vô cái đây cái phần dưới đây là bằng kim loại nhưng mà không biết là kim loại gì ừ. thì muốn ờ, cố định chắc thì mình dặn siết chắc cái đó rồi nó sẽ chắc lại đó ok giờ mình sẽ gắn vô đây và sit up thử rồi chỗ này nó có sẽ có một cái à, lỗ để mình gắn vô đàng hoàng mọi người rồi xong mình sẽ à, gắn cái đế lên nha đó đó mình sẽ dặn cái này lên để nó chặt lại nó không có lỏng đó giờ mình sẽ à, cho cái điện thoại lên nha mọi người thì à, cái công dụng của à, cái này á, là nó sẽ tạo ra một cái góc 360 độ cho mình muốn xoay như thế nào mình xoay đó, giờ mình viết chiếc Oppo vào Đấy. Đấy. rồi mình chỉ cần dặn cái này một cái nhẹ thôi là nó sẽ cứng lại thôi đó thấy chưa mọi người à. giờ mình muốn ờ, cho nó thay đổi cái góc á thì mình sẽ dặn cái này ra và mình cho nó thay đổi đó thấy mọi người nó sẽ ờ, thay đổi gì để mình quay tiếp tố nè đó ha rất là tiện luôn mà cái này mình nghĩ ờ, rất là bền luôn tại vì nó làm bằng kim loại á chứ ờ, chắc chắn lắm đó vậy là mình sẽ quay cái khung hình tiktok rồi khi mình muốn ấy mình thay đổi khung hình thì mình sẽ dặn ra vậy và mình sẽ cố định lại đó chắc chắn lắm nha mọi người đó muốn thay đổi làm sao mình thay đổi đó gì cũng được nè giống như vậy là mình à, dạng giống như là mình tự mình à, set up cái mình để mình quay ở trên à, sản phẩm hay gì đó cũng được luôn đó thì cái công dụng của cái này là nó có tác dụng đó giống như chuyển đổi ờ, hướng á mọi người đó. rất là dễ luôn rất là tiện dụng luôn ok đây là một cái ờ, setup với lại ờ, điện thoại hoặc máy quay nha mọi người đó mình sẽ thay đổi một cái setup với lại một cái đèn này nha mọi người thì nó cũng vậy thôi mình thay đổi để mình ờ, có thể mình quay ánh sáng á, sản phẩm này hàng này kia hả xong rồi mình muốn nó chặt á, thì mình sẽ dặn cái con ốc này lên là nó sẽ chặt luôn mở điện lên nè đó đó rồi bây giờ mình sẽ dặn cái này ra và mình ờ, thay đổi cái góc độ của nó đây đó các mọi người uhm, ừ, thay đổi góc độ là nó sẽ à, giống như mình à, đang quay sản phẩm giống gì nè đó là nó sẽ xuống cái góc độ này đó đó rồi tóm lại là hai sản phẩm này mình mua ở trên à, Lazada nha mọi người thì ai có nhu cầu thì mình inbox ở dưới đây rồi mình sẽ gửi cái link qua nha chứ mình không có quảng cáo cho Ờ, cái nào hết nha mọi người mình không có quảng cáo nha thì à, bạn nào có nhu cầu thì mình à, gửi cái link qua thôi chứ còn mình không có quảng cáo nha mọi người 360 độ ngồi ra nó còn có thể là cái này nó để cái lỗ cho mình để mình quay 90 độ nè đó quay 90 độ 360 độ nè rất là tiện luôn nhưng pin này bằng sắt còn cái dòng này là bằng kim loại cái này chắc cũng khó hư lắm mọi người ơi thì ai thấy uh, hợp lý mình á muốn mua thì ờ, inbox ở dưới thì mình gửi cái đường link qua cho mua tự ờ, cái này mình cũng ờ, tiết qua cái sự uy tín của cái shop Lazada đó mọi người mua sẽ an tâm hơn nha mọi người đó thì hôm nay mình mua hai món đồ này thì cũng thấy hài lòng ok Xin chào mọi người, nhớ đăng ký và chia sẻ à, để ủng hộ TV ra nhiều clip hay hơn nha. Bye bye. Đăng ký nha, đăng ký nha, subscribe nha. Bye bye, xin chào mọi người.